chào dạ, các bạn nha thì uh, hôm nay mình tôi mới gặp được cái cái cách câu giờ của bản 2022 này nó rất là thật sự rất là khốn nạn à, cái này tôi không phải chửi ờ, ai câu giờ à, nhưng mà tôi thấy cái cách này rất là khốn nạn luôn đây bây giờ mình sẽ vào trận đấu đi và trước tiên um, tôi muốn nói là cách này không phải là do tôi nghĩ ra và mình cũng không khuyến khích các bạn sử dụng cái cách này đi câu giờ nha mình không khuyến khích các bạn đi sử dụng cách này đi câu giờ và mình đang đang đá offline để ờ, không ảnh hưởng đến người khác thì nếu mà nói tới cái ờ, từ khóa là câu giờ thì trước giờ các bạn cứ nghĩ là ghi bàn xong rồi cứ truyền qua truyền lại ở sân nhà không tấn công nữa đó cứ như thế này đó như thế này truyền qua truyền lại như thế này là câu giờ phải không nhưng mà cách này rất là dễ mới mất bóng nha nếu mà đối thủ đá hay họ họ racing thì rất là dễ với mất bóng mà mình thường hay rối lắm vậy nên á ngày trước cũng có cách bao giờ là đây từ từ, từ. cái ghế thanh niên này cứ chạy qua chạy lại không thể nào làm được khó quá mình sẽ đi thoát đi đi à, rồi đi vào channel đá rồi channel thì khỏi có mấy à, làm phiền nó cứ chạy qua chạy lại rồi phải né nó nó cứ bóng này từ từ rồi thì ngày trước đó, có cách câu dài đó chính là truyền bóng lên cầu thủ đánh đầu về đó thôi môn sẽ ôm gọn bóng như thế này và truyền qua truyền lại sân nhà thôi nhưng mà hiện tại thì có một cái cách câu giờ khốn nạn hơn gấp 10 lần gấp thì gọi là rất, rất là nhiều lần đó chính là sờ kêu lên đó thôi môn hớp gọn bóng <laughs> thì cách này mình xem ở trên facebook á mình à, mới xem trên facebook là mình à, mình vào làm thử và thật sự là được đây cứ skill lên ờ, vuốt dưới lên á là là là có môn sơn gọn bóng thật sự rất là ảo luôn thì ngày xưa câu giờ bình thường là truyền qua truyền lại như thế này là là là muốn chết rồi ờ, cái người mà bị câu giờ á là phải chạy theo bóng cướp bóng muốn chết rồi nhưng mà hiện tại ra cái cách này thì không thể nào mà cướp bóng được nữa trừ khi thì khi uh, ờ, skill bị lỗi thôi đó cứ skill lên là là là đúng không ôm bóng à đối thủ bên khóc khác luôn thực sự cái, cái, cách câu giờ này đối thủ bên khóc khác rồi đó như thế này thủ môn cầm bóng trên tay thì cầu thủ đó bạn cầu đội bạn sẽ tự động chạy về đây là mình đi đeo giáo cái máy đi cho nó nói cho nó là mình sẽ làm cho bạn xem nha. đây à, bây giờ cái cầu thủ này đang áp sát mình không mà mình gấp như thế này là cầu thủ nó tự chạy á à, mình là vuốt như, như không mong bỏ bóng thôi mà mình thủ môn cầm bóng á, thì cầu thủ cái bạn sẽ tự động chạy lên đó chạy đến khoảng không thì à, mình bỏ bóng xuống chà cầu thủ các bạn chạy xuống tiếp rồi mình tiếp tục sờ kêu đó không còn không còn bóng và cầu thủ các bạn tiếp tục chạy lên như cái này tôi nói thiệt với các bạn à, rồi rồi à, nói thật với các bạn là trừ khi mà skill bị lỗi thôi chứ 10 năm nữa đã hết trận không biết đối thủ cầm bóng được lần nào chưa đối thủ cướp được bóng chưa chứ đó cái skill là là thủ môn ôm bóng à ngày trước là skill bị ghét cái một một bây giờ skill thêm cái trò này mới bị ghét 10 và mình không khuyến khích các bạn nên đi câu dài đã à, mà mình khuyên các bạn khuyên chứ các bạn câu giờ thì mình cũng đâu đâu làm được điều đó thì à, tốt nhất là các bạn không nên câu giờ thế thôi đã thứ đá bình thường đi đó. mình không cần thiết cái cái cái chuyện câu giờ này bởi vì mình đá tia thấp gặp cái thủ yếu không rồi ở đó thủ yếu thì mình cố gắng ghi thật là nhiều bàn để có nhiều vàng thôi chứ mình không cần thiết câu giờ và mình làm clip này không phải khuyến khích cho các bạn làm và mình biết chắc là cái cách này đã có nhiều người biết hoặc sau này chắc chắn sau này cũng sẽ có nhiều người biết thôi nên mình làm trước mình làm trước thôi chứ, sau này có nhiều người biết rồi mình làm trước kiếm uh, kiếm view các bạn <laughs> có clip làm nữa rồi thì uh, tốt nhất là các bạn không nên câu già nha còn ờ, các bạn câu già thì là quyền của các bạn mình à, tôi mình không thể nào mà cầm các bạn được rồi chào tạm biệt các bạn nha clip mình nữa là kết thúc đó rồi thầm bọn à, mình à, cũng không hiểu tại sao nhà phát hành lại cho cái này vào game đó. rõ ràng mình đọc lục và mình thấy là cầu thủ truyền về là thủ môn không được ôm không được ôm bóng không được bắt bóng trong tay à, nhưng mà cái này rõ ràng là rồi đó, đó, rõ ràng là cầu thủ đã dẫn bóng đi vòng vòng vòng vòng rồi mà dẫn cho dẫn cho thông môn ôm bóng mình cũng chả hiểu tại sao ảo thật sự <laughs> ảo thật đấy đó rồi thôi thì chào tạm biệt các bạn nha các bạn tốt nhất là không nên câu già thôi thế thôi